Vâng, và bây giờ cô cho mình cùng nhau vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 là tìm các số thực thuộc tập hợp A gồm các phần tử âm 2, âm 4, 0, 1 và 3 có phải là nghiệm, đúng không ạ? Là nghiệm của phương trình 2x bình trừ x trừ 8 bằng gì? À bằng x bình trừ 2x cộng với 4. Được chưa? Đó là phương trình đã cho. Và nội dung của đề bài là gì ạ? Từ các phần từ của tập hợp A. Nhớ chưa nhỉ? Và phương trình 1 thì bạn hãy kiểm tra xem là từ các phần từ của tập hợp A những giá trị nào sẽ là nghiệm của phương trình đã à đã cho. Thì theo phần lý thuyết thì các bạn biết rằng rồi, rằng là gì ạ? Một phương trình của mình là gồm hai vế. Vế bên tay trái thì ta gọi là vế trái và vế bên phải là x bình trừ 2x cộng với A à, cộng với 4. Vậy muốn biết là những cái phần tử của tập hợp A có phải là nghiệm của phương trình hay không? Thì bằng cách là ta thay các giá trị của à, phần tử A. Đó là x bằng âm 2, x bằng âm 4, x bằng 0, x bằng 1 và x bằng 3 vào phương trình 1. Nếu như nhận thấy kết quả vế trái bằng vế phải thì à giá trị đó là nghiệm của phương à phương trình và cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu nhé.